Và ngày hôm nay mình và Sammy đã tiếp tục quay trở lại Minecraft và thực hiện tiếp thử thách 24 giờ ăn tất cả đồ ăn ở trong Minecraft yeah! Ok thì à, vẫn là như những tập trước thì mình thấy các bạn yêu cầu mình làm cái thử thách này khá là nhiều cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục làm thêm tập 3 nha các bạn nha ok thì à, tập ba này luôn thì cái tập 3 này nè là mình với Sammy đã quyết định là bọn mình sẽ đi đến một cái à, vùng đất mới để kiếm những món ăn mới bạn ơi. Đây và bạn thấy sau lưng mình nè, đây. Bạn có thể thấy wow. sau lưng của mình chính là một ngôi làng tuyết các bạn ơi. Và ở đây á, mình hy vọng rằng là mình với Sammy sẽ kiếm được những cái món gì đó ngon ngon ở trong Minecraft để bọn mình ăn thật ở ngoài đời thật nha bạn nha. Ok. Rồi, thì bây giờ Phong với Sam cùng nhau đi vào trong đây coi coi có gì mới không Sam. Đi đi. Ê Phong ơi, đây lần đầu tiên tôi thấy làng tuyết ở trong Minecraft luôn á, lần đầu tiên luôn. Ủa gì quê vậy? Tính ra làng tuyết trong ờ. Minecraft dễ kiếm lắm luôn á Sammy quay mùa quá Có biết dạ. đâu <laughs> Ok Tôi chơi nhiều đâu biết Rồi ok bây giờ à, đầu tiên thì chắc là Phong với Sam đây đi vòng vòng đây kiếm coi có gì ăn trước ha Ơi Sam hay là bây giờ mình lấy tuyết mình đi mình lấy tuyết mình ăn mình sẽ được làm đá bào mình ăn á Sam được không Ui ngon vậy Nhưng mà thôi tôi bây giờ tôi đau răng lắm không ăn được Tiếc quá à Không ăn được đá bào hả vậy giờ ơi hay là mình ăn người sắt đi Sam Hay là mình ăn người sắt đi Sam Hay là mình ăn người sắt đi Sam Trời trời em bị khùng không ăn xong ông, ông, ông không còn răng cơm luôn á Phong Ok Thôi tôi đùa bây giờ bọn mình đi kiếm cái gì đó để ăn nè Ui Ui, sao sao sao sao sao sao Sao Sam bên dưới này dạ? Đây à. Đây à. Bên ờ, Trời ờ, ơi Cái gì chưa gì bà nhảy xuống dưới bà nội <laughs> Đây đây bên này có đường xuống nè không chịu đi đường này trời ơi nhảy xuống làm gì đây bây giờ xuống đây nha đây ở bên đây nè à. là mình thấy có mấy con heo nữa bạn ơi ui tính ra là trong tập trước các bạn có mấy bạn kêu mình là anh không ơi tính ra là anh đi ngang qua con heo mấy lần luôn mà sao anh không chịu ăn thịt heo vậy anh thật ra là lúc đó mình không để ý nha bạn nha cho mình không thấy con heo cho nên hôm nay mình đã tìm thấy được heo nè và mình sẽ ăn thịt heo nha bạn nha ở hợp lý oh, vừa heo mới vô vừa mới vô bạn kiếm được thịt heo là quá ngon luôn bạn ơi ok rồi thôi mình làm thịt heo đi sao mày đây đây đánh thay hả ông một miếng thịt đồ không à, tôi được một miếng thịt nè sao quýnh con này đi ờ. xong xong quýnh này đi ủa lấy tay đánh nhanh không lấy tay đánh thôi chứ lần trước tôi chết tôi mất hết đồ rồi nhanh mà yên tâm à. đi đây trời, trời ơi chồng nứt tùng nước tắm cho nó sạch được không đó <laughs> Sammy đem con heo quăng quăng heo xuống nước luôn bạn ơi Ok rồi bây đó, giờ Bây giờ mình lên trên đi Sam Mình lên trên mình phải nướng thịt heo lên để ăn được nha Chứ ăn thịt heo là không ăn sống được đâu nha các bạn <laughs> Ok Trời ơi cả ăn sống được chứ cái này ăn sống mà trời ơi lên nằm luôn á Đúng rồi cái gì chứ thịt heo mà ăn sống là bọn mình đau bụng chết luôn á Mấy bạn đừng có ăn sống cái gì hết nha Đó không nên ăn sống bất cứ cái gì nha các bạn nha Chỉ có những cái món nào mà cứ ăn sống được thì mới ăn thôi Chẳng hạn như trong tập trước là mình à, mình có ăn à, gì ta sashimi đó bạn Đó mình ăn sashimi ngon lắm cá hồi sống á bạn ok rồi, rồi bây giờ mình sẽ đào một ít gỗ nè mình bỏ vô cái lò nướng đây dân làng có lò nướng nè bỏ thịt rồi vô bỏ thịt vô trời ơi thơm lừng lên. luôn ok rồi thì món đầu tiên của chúng ta sẽ là món thịt heo nướng nha bạn nha ừ, Ồ, em mà tôi sợ quá chỉ được miếng ừ. Tại tao sợ quá, tao sợ gì ta cái món thịt heo nó giống như thịt bò phải không? Nó cứng như cái vậy lâu tập trước hơi ghê đó. Tâm đi, tôi nghĩ rằng món thịt heo này sẽ rất là ngon, không sao đâu, yên tâm. Rồi ok. Ừ. Bây giờ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cùng nhau đi đến uh, nơi khác để kiếm thêm đồ ăn nha. hay để tôi kiếm coi xung quanh này có món gì ăn tiếp không nha. Mới đầu là mình tính gọi là mình lấy tuyết để mình làm đá bào mình ăn các bạn ơi, nhưng mà Sammy lại không thích ăn. Sammy kêu Sammy đang bị gọi là bị nhiệt miệng các bạn. bạn biết bị nhiệt miệng không? Là cái kiểu bên trong miệng của mình nó nó bị uh, gì ta nó bị uh, rách một cái Dẹp. phần thịt đó bạn đó cho nên rất là đau ừ. luôn cho nên sam không ăn cái gì đồ lạnh hay hay đồ nóng được đấy cho nên là mình không có ăn đá bào được không thôi là hôm nay mình ăn đá bào đó bên đây nè mình thấy có một đống đá nữa nè đó <laughs> tí nữa Trời ơi. mình nghĩ rằng là nếu như tập này hay tập sau mình sẽ làm món đá bào cho bạn ăn ok rồi ui ngon nhở bây giờ chúng ta sẽ ui sao ơi sao ơi gì vậy bên tôi này đang có dưa hấu nè. nè bên, bên này có dưa cái hấu gì? nè đây đây đây, đây có dưa Để... hấu dưa hấu Ui, cái được, vùng được, được, được. lạnh này mà có dưa hấu Tôi nhớ dưa hấu là mọc vào mùa hè mà ta Đúng không? Dưa hấu á, là ở trong những phiên bản cũ á, là nó sẽ mọc ở trong mấy cái khu rừng á Nhưng mà ở trong phiên bản mới này à. thì ở à. chỗ dân làng cũng có dưa hấu luôn nha bạn nha oh. Trời lời dữ vậy Xịn xịn xịn xịn Ok <laughs> Vậy chúng ta đã có được thêm dưa hấu Ui, thịt heo nè ăn thịt heo xong mà chúng ta còn có dưa hấu để chán miệng nữa ui xịn xịn xịn được được được hôm ok nay ăn hơi ngon đó ăn hôm nay ăn hơi đó. bị ngon nữa bạn ơi ngon hơn lần trước nhiều ok rồi, rồi bây giờ mình quay trở lại bây giờ mình quay trở lại cái chỗ mà nướng thịt của mình hồi nãy đi à đây đây, ok rồi bây giờ sammy một miếng phong một miếng nha ok sam lượm đi Hai. rồi còn rồi, đang à, ngoài ăn nè còn còn dư một miếng nè còn dư một miếng thì mình sẽ cho cái anh dân làng mà hồi nãy mình đã lấy heo của ảnh đây <laughs> nè anh cho anh đó <laughs> rồi bây giờ à quên dưa hấu nữa dưa hấu nữa bây giờ sammy một miếng dưa hấu phòng một miếng dưa hấu nè rồi ok đó trời ơi mắt lành luôn ăn dưa hấu ở đây là giống kem dưa hấu luôn á phong mắt ờ. lạnh <laughs> rồi và bây giờ thì mình với Sammy hai đứa mình đã kiếm được gọi là hai món ăn đầu tiên Đó chính là dưa hấu và thịt heo nha bạn nha Bây giờ chúng ta chần chờ gì nữa nào Ăn thôi Rồi ok và món tiếp theo chúng ta sẽ ăn đó chính là món thịt heo Ủa thịt bò mà À quên gì thịt heo thịt heo hả đúng rồi món này là món thịt heo nha các bạn nha đây món này à. sẽ là món thịt heo nha các bạn <laughs> nhưng mà ở đây á, thì mình không có chuẩn bị đũa hay là muỗng gì hết mà chúng ta sẽ ăn bằng tay bởi vì trong minecraft là chúng ta ăn bằng tay ok thì mình có chuẩn bị bao tay nè để cho nó không bị bẩn tay đó rất là kỹ càng luôn nha rất là đầu tư luôn nha các bạn nha ok rồi <laughs> ok các bạn ơi bọn mình đã đeo ăn tay xong rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn nha các bạn nha à. rồi nào cheese cũng mời trời ơi cứng quá à uhm. trời ơi cứng quá à được mà cái miếng tôi còn mở không vậy ồ oh. nhưng mà có điều các bạn ngon thì ngon thật á nhưng mà có điều nó hơi nhạt các bạn ơi thực sự là mình cảm giác nó hơi nhạt đúng rồi có vẻ là bởi vì bọn mình chiên không bọn mình không có cho gia vị vào cả cho nó hơi nhạt uhm. mình thử trước nha uhm. ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon Sammy hiện tại đang bị gọi là bị ta bị nó gọi gì nhỉ? Nhiệt miệng hay là bị nhiệt miệng các bạn ơi cho nên sam không ăn tương được nha nó, nó sẽ bị đau quá nên ông thấy hồi chị tôi hiền không chứ thường thường tôi dữ lắm á <laughs> vậy hả ờ vậy hả chứ sao uhm, ngon Và món tiếp theo mình và Sammy sẽ cùng nhau ăn đó chính là món dừa hấu Quá ngon luôn Ráp thử coi, ráp thử coi anh cho được không không không được không được đấy ok em dưa hấu không hạt ồ dưa hấu này không có hạt nha đâu đâu có nhưng mà ít à nhưng mà ít hạt này ít à. hạt này nuốt được không hình như hạt này nuốt được cái sao tại hạt này hình như là thôi kệ thôi nói chung là ăn dưa hấu đừng nên nuốt hạt các bạn ơi sẽ rất là nguy hiểm không nên nuốt hạt nha không nên nuốt hạt nha các bạn nhỏ nhớ nha nói là nuốt hạt vì nảy mầm trong người đúng rồi mình ngày xưa lúc mình còn nhỏ mẹ mình hay nói là ăn dưa hấu mà nuốt hạt á là ở trong bụng chúng ta sẽ mọc ra cây dưa hấu nghe sợ dễ sợ luôn đó cho nên là không nên nha các bạn nha ok ăn đi đồ ăn không có đem đi nghịch nha <laughs> nghịch đâu tôi để này nè uhm. ôi nó sức căng ôi trời ơi ngon quá à <laughs> từ nhiên ông ghét con dưa hấu mà sao ông ăn nhiều vậy thật sự á bạn là phong là một người rất là ghét dưa hấu nha tại vì là mình không biết sao nhưng mà mình không có hợp với vị dưa hấu nhưng mà hôm nay mình quay video cho bạn á cho nên là mình chỉ được ăn những cái món ăn có trong Minecraft cho nên là sáng giờ mình nhịn đói cho nên là giờ ăn được miếng dưa hấu mình rất là hạnh phúc nhầm nhầm nhầm nhầm trời ơi ngon quá mấy bạn ơi đúng là đồ ăn ở trong minecraft và đồ ăn ở ngoài đời thật nó đều ngon như nhau mấy bạn ạ <laughs> ok rồi nói chung là chúng ta đã ăn được thịt heo với dưa hấu rồi quá là ngon luôn bây giờ thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ đi kiếm những món ăn mới nha thì dưa hấu mình ăn xong rồi thì mình sẽ để lại nha ok đó để lại rồi trời ơi quăng xuống đây làm chi vậy bây giờ là tôi nghĩ rằng là chúng ta nên đào gỗ để làm một tí dụng cụ sao ơi nè, tôi, có nè, tôi có, nè, tôi có nè tôi có đâu đồ đâu đây tôi tôi có đào ít gỗ đó okay, một okay. gỗ nè đây rồi tại vì á lần trước á bạn là phong đang sinh tồn kiếm đồ ăn cho bạn nhưng mà tự nhiên phong bị uh, zombie tấn công cho nên là phong bị mất hết chân đồ luôn bây giờ phong sẽ phải đi kiếm lại đồ các bạn à phong sẽ phải tự làm lại đồ buồn ghê luôn á Hey, không biết rằng là hôm nay chúng ta sẽ được ăn thêm món gì ngoài thịt heo dưa hấu đây Bây giờ mình sẽ ừ. ờ, bỏ như thế này Và mình sẽ làm cho mình một cái cúp nha bạn nha rồi ok Và cái cấp này để làm gì? Mình sẽ vô mình lấy cái lò nướng của con dân làng mình đem theo bạn ơi Biết đâu mẹ chúng ta sẽ cần đúng không? Đó, mình sẽ đem theo Đúng rồi, rồi. Ê có cái giường này mình bế cái giường đi luôn Ờ đúng rồi đem theo cái giường này Màu xanh á Từ từ chờ tôi tôi lấy cái giường người ta cắp cái giường người ta <laughs> Ok, rồi bây giờ thì mình với Sammy sẽ cùng nhau đi đến nơi khác để kiếm thêm đồ ăn nha bạn nha Chứ ngôi làng mình nghĩ là hết đồ ăn rồi bạn ơi, không còn gì oh. ăn đâu Ở trong Ê, làng mà thì... công nhận nha, công nhận nha là làng ở trong gì ta làng ở trong ờ, ở Trung Tuyết nó nghèo nàn hơn làng ở ngoài kia Đúng rồi, đồ à Ít đồ lắm, ít đồ lắm Có giường chưa Sam? Không có, trời nó nghèo đến nỗi không có cái giường à Trời ơi cái gì dữ Ủa vậy trời vậy? Đâu đâu tôi đi kiếm coi trời Phải phải có cái giường để mình có giường mình ngủ buổi tối thôi zombie tấn công À đây có nè Rồi ok ờ, rồi, rồi, ờ. rồi. rồi. Sam đâu? Nhà, đây tôi đây sau lưng không nè Đây đây đây đây đây, đây đó giường nè rồi, rồi ok rồi chơi. bây giờ thì mình với Sammy sẽ cùng nhau đi qua thử bên cái đảo uh, cái đảo đá bào bên kia Ồ. xem thử cái bên đó có gì, đảo đá bào không nghe kỳ vậy cái đó là đảo ờ, đảo băng đồ nghe sang tự nhiên nghe đảo bào và đảo đá bào là vậy thì uh, thì nó là một cái đảo làm bằng băng thì mốt tôi sẽ làm một tập là tôi sẽ đào nó ra tôi làm đá bào tôi ăn trên tôi sẽ gọi nó là đảo đá bào hiểu không ngon dạ. mấy bạn thời mấy bạn đi học á mấy bạn có bao giờ được ăn cái món đá bào mà ở trước cổng trường đổ miếng siro với miếng sữa lên không trời ơi ngon trời ơi nhức nát nhức Ăn nách cái luôn nhức nách luôn mình nói mà nước miếng mình chảy nè nước này nhức từ từ để tôi tạo ra cái này rồi, tạo okay. ra này chơi vui lắm ê sam ơi cái gì vậy sam tôi thấy có món mới vậy bà đã Đâu? bao giờ muốn ăn ờ, rong biển chưa rong biển cái Đúng gì rồi. mà rong biển rong biển uh. á đây đây đây đây không xem coi ôi bên đây có cá nè nhưng mà lần trước mình với sam ăn cá rồi ủa ui cái rong này lấy không được các bạn ơi uhm, tôi nhớ là có một lần à. tôi đã từng ăn được món rong biển ở trong minecraft ok chắc tí nữa mình với sammy sẽ thử đi kiếm rong biển ngoài biển nha các bạn nha còn đây chắc không có rồi à... yeah. ui ui sam sam sam sam sam, sam qua đây qua đây qua đây dạ? đây, đây rồi. qua đây tôi nhức đầu quá a à. đừng có đi lung tung nữa đi theo tôi kiếm đồ ăn nè cứ chạy vòng vòng hoài à đây ờ. đây bên đây nè đây bên đây mình thấy nó có một cái gì ta cái này là gì vậy cổng địa ngục các bạn ơi một cổng địa ngục bị, bị hỏng nè đó bây giờ mình sẽ qua đây nó ở đây nó sẽ có một cái rương ủa mà ở đây sao không thấy cục vàng nữa ta mình nhớ cái cổng này nó hay có vàng á nhưng mà ở này không có ủa nè cái vàng nè có cục vàng nè đó ui, ui mấy bạn bạn nhìn nè quá trời đồ dạ. vàng luôn trời cúp nè sản nè trời mũ vàng ui táo vàng nữa <laughs> ôi xịn vậy ta Ôi mà khoan Chết là sao mày Dạ Bây giờ mình kiếm được táo vàng Thì mình phải ăn táo vàng nhưng mà Ở ngoài đời thật làm gì có táo vàng Ừ ha Ừ ha chết Ôi. rồi Bây giờ làm cách nào để ăn được táo vàng đấy bạn Chẳng lẽ rồi. giờ mình mình ra ngoài tiệm vàng Cái mình kêu người ta làm cho mình một quả táo bằng vàng ta Ôi Nhưng ơi. mà mình đâu có tiền Mà nếu như mà mình có, có tiền, á, luôn á phòng. Ừ Mà nếu như mình có tiền á, thì mình cũng đâu có ăn được táo bằng vàng đâu Chết chết giờ sao ta Ờ... Uh... Ok không sao mình có cách mấy bạn ơi chúng ta cùng nhau đi ăn táo vàng nha ok được đi thôi ta à, à mà khoan đã bạn ơi quên mất mình nghĩ rằng là chúng ta nên kiếm thêm một món nữa đi trước khi chúng ta ăn món táo vàng nha ok thì như hồi nãy mình đã nói đó mình sẽ đưa sammy đi ăn à, món à, rong biển bạn ơi tại mình cũng đang thèm rong biển đấy thì mình với sam sẽ đi kiếm rong biển đúng rồi đây rong biển ăn sao hả? trời ơi mai ăn được hả ừ, tôi không biết ta rong biển hình như tôi nhớ là chúng ta có thể gọi là gì ta ui trời mưa rồi rong biển chúng ta có thể gọi là bỏ vô lò nướng á chúng ta nướng lên à. và chúng ta có thể ăn được ok Bệnh quá Đâu đâu đâu Bây giờ bọn mình phải ra ngoài biển trước đã 2000 years later. Đây nè Sam ơi bên này nè bên này nè Tôi thấy hình như nãy bên này tôi thấy có rong biển Đây đây thấy rồi thấy rồi mấy bạn ơi Đây Rong Đâu? biển nha Ủa Ủa, Ủa, gì vậy? Ủa gì sao... tôi, tôi đi qua Ủa sao Sam, Sam, Sam đi đến đâu rồi đóng băng đến đó hay vậy Nè, wow Con đi thử coi Ui xịn vậy Tôi tôi tôi tôi đi đâu được đâu Hình như là cái đôi giày Ui, của Sam á Cái đôi giày của à, Sam á Dạ, dạ, dạ, trong vậy, trong vậy nè Ui, gì xịn vậy ui đôi giày này đi đến đâu rồi đóng băng đến đó bạn ơi hơi bị ghê luôn đây đây để tôi mang thử nè rồi tôi đi thử nè ui đi go lê đi go trời ơi bạn ơi mình nói bạn nghe nha cái đôi giày này hơi bị khó kiếm luôn á tại vì trong minecraft sinh tồn là kiếm được đôi giày này hơi bị khó luôn á ui được được được được xịn xịn ông trở thành nữ hoàng băng Sam ơi, Sam ơi, bên kia có mấy con gấu tuyết kìa, mèo Simi kìa. oh, mèo Simi, hello. ok, hello mèo Simi nha. À. Ôi, chị mèo Simi. Ờ. hình như nó cắn mình sao mày hình như hình như tấn công mình được hình như cái con này tấn công mình được trời ủa nó cắn tôi đâu nó đuổi tôi nè sao sao sam bị sam mi cắn sao sao để không con gấu bự nó chạy theo tôi còn con gấu con chạy theo sao <laughs> đâu ra đâu ơi ờ. mệt đó đó thấy chưa thấy chưa tôi nói là chạy đi không chịu nghe thấy ờ, chưa nó cắn tôi trời chị qua đây chị qua đây chị qua đây nhanh lên chị qua đây ok rồi rồi đau quá à trời ơi bạn ơi may ghê mãi mình mới thoát ra khỏi con gấu tuyết nữa bạn ơi nó đuổi theo dai ghê luôn á ok bây giờ mình sẽ lấy rong biển nha cái gì vậy sam mà lấy nhiều vậy bà ăn hết Ủa? không ủa gì ủa sao nhiều vậy Quá, quá trời đông biển nè lấy ít thôi bà nội bà lấy nhiều quá tí nó ăn hết không hả trời tôi ơi về tôi đắp mặt hiểu không tôi về tôi đắp mặt hiểu không <laughs> đắp mặt. đông biển mà đắp mặt rồi luôn hả ok chứ sao đây bây giờ mình đây. sẽ bỏ này vô rồi bỏ rong biển vô bơi, bơi, bơi bơi bơi Đấy. Ui. Đó. Nhớ. Chúng ta sẽ có được một món tên là rong biển sấy bạn ơi. Chúng ta sẽ có một món tên là rong biển sấy. Wow. Ừ, ngon ngon ngon ngon ok đó tạo gì mà đen thù lui vậy à ừ. đúng rồi quên quên trong biển đen mà quên ờ, rong biển ngoài đời thật nó cũng đen đen vậy mà ok ờ, ăn được nha ăn ăn được nha ăn được nha ui xịn quá à trời ơi luôn chúng ta ăn cái này luôn á bây giờ nè sammy một miếng rong biển phong miếng rong biển với lại cho sam thêm quả táo vàng nữa nè rồi ok trời ơi ok bạn ơi và món thứ hai chúng ta sẽ ăn như bạn đã thấy trên màn hình này đó đó chính là rong biển và táo vàng nha mình đã có cách để có thể ăn được táo vàng ờ. rồi bạn ơi ok ăn thôi hey, Nếu như bạn đang xem video thì chắc các bạn cũng biết mình và Sammy đã kiếm được món gì đúng không? Đó chính là món táo vàng nhưng mà ở ngoài đời thì làm gì có táo vàng Chẳng lẽ bây giờ mình phải mua một quả táo Sau đó mình mạ vàng lên để mình ăn hả Như vậy thì sẽ rất là tốn tiền luôn Cho nên chúng ta sẽ có một phương án khác Đó chính là chúng ta sẽ kiếm một quả táo màu vàng <laughs> Đây đây mấy bạn có thể thấy cái quả táo này nè các bạn là nó có màu vàng thì cái táo này mình nghe cái anh bán hàng anh bảo đây là táo nhật mấy bạn ơi và nó có màu vàng đó cho nên mình thấy nó rất là giống táo vàng trong minecraft và mình đã quyết định là mua nó <laughs> và cái táo này khá là đắt các bạn ơi mình mua có hai quả thôi mà hết gần tám tám mươi ngàn đúng không gần 80 ngàn cho hai quả đắt, bạn ơi đắt luôn. trong khi 80 ngàn là bạn có thể mua hai ký táo bình thường luôn á đúng là táo vàng có khác thì như bạn cũng biết ở trong game á là khi chúng ta ăn táo vàng thì chúng ta sẽ hồi máu và gọi là tăng sức mạnh hay gì đó phải không ta đúng rồi đúng rồi mình sẽ à... mình sẽ gọi là hồi máu hồi máu nhanh hơn à có à... thêm máu có thêm máu có à, thêm, hai máu thêm hai máu hình như là hình như là nó không có tăng sức mạnh mà nó chỉ hồi máu thôi đúng rồi nó chỉ hồi máu thôi ok rồi chúng ta cùng nhau ăn nhé Uhm... Tôi biết rồi Cái quả táo này nó vị y chang quả bom Đúng rồi mình lớn mình mới gọi là táo nhưng mà lúc còn nhỏ mình có một cái loại quả mình hay gọi là lại cái quả đó mình hay gọi là quả bơm mấy bạn ơi ừ. có bạn nào biết quả bơm không quả bơm không không phải là cái cái, cái quả mà châm lửa cho nó nổ nha quả bơm ở đây là cái quả mà nó giống quả táo nhưng mà ăn vô thì nó sẽ hơi xốp xốp hơn đó. đúng rồi nó xốp và nó ăn nó không có giòn đúng rồi nó, nó không ăn, có giòn ăn à, nó cứ xùm xùm xùm nó y hệt như là mình như là xốp vậy đó ăn nó hơi nhưng mà thật sự mình mình thích cái vị này mình thích vị này tôi ghét ăn xốp luôn đúng không đâu tôi thích sao cái gì cũng thích hết vậy tại nó ngon đây các bạn nhìn nè nó cực kỳ xốp luôn các bạn ơi thực sự rất là xốp luôn á em <coughs> không hả ví dụ mình <laughs> ví dụ mà nào mà tuyết mà cắn lộn trái táo vàng thì thì sao nếu như mà nếu như mà người ta bà phù thủy không đưa cho nàng bạch tuyết quả táo độc mà đưa cho nàng bạch tuyết quả táo vàng thì nàng bạch tuyết sẽ gọi là ăn vô xong nàng nàng, nàng bạch tuyết sẽ không bị ngất đi hiểu không mà nàng bạch tuyết sẽ tăng thêm hai máu và quýnh lại phù thủy bóng lại phù thủy nào đó bóng lại phù thủy đó bóng lại phù thủy đó wow, wow hấp dẫn lý do không lý do tại sao người ta chọn táo vàng không nhưng mà thật sự nếu như mà ăn à, cái táo vàng này các bạn thì ăn quả đầu tiên sẽ rất là ngon nhưng nếu như mà ăn đến quả thứ hai thứ ba thì sẽ cảm thấy hơi ngán một tí bởi vì là nó hơi bị xốp quá các bạn cho nên là tôi, tôi nói thật là tôi bị ghét táo xốp lắm á ghét cực luôn ăn là phải giòn mới ngon chứ táo xốp này ăn gì ngán lắm các bạn nào giống sao đừng quên comment video sẽ biết nha ừ. nào Nói chung á, mang tiếng là táo vàng, rất là đắt nhưng mà ăn nhiều sẽ hơi ngán tí nhưng mà nói chung là lỡ mua rồi phải ăn thôi món ăn tiếp theo của chúng ta đó chính là rong biển Ta -da à, Ờ, cái rong biển thì hồi nãy mình với Sammy đã kiếm được nó ở bên dưới biển của Minecraft mọi người ạ à. Cho nên bọn mình quyết định là mua rong biển ở ngoài để thật để ăn luôn Và mình cũng rất là thích món này Nói chung là ngon mấy bạn ơi Tôi thử bạn ạ Ôi uhm. Uhm. Vẫn là hương vị ngày nào Rất là thơm hết rồi hả Sammy vẫn muốn ăn thêm mấy bạn ơi Sammy thích món này <laughs> Tiếp theo à, quá. Rồi, ok bạn ơi Vừa rồi mình đã ăn xong món táo vàng và món... À rong biển à quên trời ơi <laughs> quên quên món táo vàng và món rong biển bạn ơi và thật sự á, là táo vàng á, thì ăn cũng khá là ngon rong biển cũng ngon nhưng mà táo vàng thì ăn hơi ngán xíu bạn ạ à. đấy còn Sammy thì Sammy có vẻ khá là thích món rong biển các bạn ơi ok rồi bây giờ tiếp theo nữa mình đã dẫn Sammy quay trở về ngôi làng cũ của chúng ta thì đây chính là cái ngôi làng mà lần trước mình với Sammy đã tới nè bạn mấy bạn biết tại sao mình lại quay trở về cái ngôi làng này không là bởi vì á mình đã được mấy bạn yêu cầu một món ăn mới mà món ăn đó thì cần phải quay trở về làng thì mới có đủ nguyên liệu để có thể làm bạn biết là món gì không sao biết món gì không Ừ, quay về làng tôi nghĩ là ăn lúa hay ăn cơm gì đó đúng không? Lúa à, không, có gì đâu. Hai bác rồi. Chúng ta quay trở về làng để chúng ta cùng nhau làm một cái bánh kem mấy bạn ơi. Đó. Thì ơi, kem của gì vậy? À, trời ơi, sao không nói tôi? Trời tôi ơi tôi cũng có thấy đâu tôi mới vừa quay qua tôi thấy nó đứng trước mặt rồi trời ơi trời ok mày quá bạn ơi <laughs> ok rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm món bánh kem nha các bạn nha thì ở đây nè mình đang có lúa nè mấy bạn yêu cầu mình làm cái món này khá là nhiều cho nên là bây giờ mình sẽ làm nha các bạn ok À không, mấy bạn yêu cầu mình ăn chứ đâu yêu cầu mình làm đâu <laughs> Ok, đây, lúa nè Tiếp theo nữa, bánh kem là cần gì ta Lúa nè, hình như là lúa với lại là trứng gà Đúng rồi, bây giờ đi kiếm con gà lúa, xin mấy cái trứng gà hả, với sữa nữa Tôi nhớ Đúng có rồi. sữa nữa đó Bây giờ mình phải đi kiếm con gà để mình xin nó cái trứng nè. Gà ơi, có cái trứng nào không? Rồi, từ từ. Đây đây đây Sam ơi, Sam ơi, tôi thấy con gà bên kia, tôi thấy con gà bên kia. Được được được, đây, đâu vậy Đây bên này nè, bên này nè, để tôi qua tôi xin nó cái trứng coi. À, anh gà đẹp trai anh gà đẹp trai ơi cho em xin cái trứng <laughs> <laughs> có thiệt luôn nè ôi, ôi trời hình như nó nghe mình nói hay sao sao ơi tôi mới <laughs> nói xin cái trứng mấy quả giờ tôi như hai quả đúng không một quả à chỉ cần một quả trứng thôi ờ, à. là một cái bánh kem cần có trứng nè lúa nè với lại hình như là đường nữa đúng rồi đường đúng rồi có đường đúng rồi mà đường, đường á thì ở trong Mi Minecraft á là làm đường là làm bằng uh, mía đúng rồi mình sẽ đi lấy mía nha rồi, gần làng nó khỏe ghê luôn á Ok, sau đó mình sẽ bỏ mía vào đây và mình sẽ chế được đường các bạn ơi Bây giờ là mình đã có đường rồi nè Mình đã có trứng gà, có lúa rồi Bây giờ còn thiếu ờ, thiếu gì ta? Gì gì sao? Sữa đúng không? À, sữa, sữa, sữa, sữa đúng, rồi, sữa, sữa, sữa, sữa Sữa thì... Ờ, sữa đúng không? sữa thì phải cần đến tận à, ba xô sữa lận hình như tôi nhớ là ba xô sữa lận bây giờ ấy à, lần lần trước á là hai cái xô là phong đưa cho sao đúng không giờ còn một một cái xô nữa thì phong nghĩ là phong sẽ giết con à, người xác này để phong làm cái xô trời ơi lại là người xác nữa mày á mày người xác. nó tán ông á cẩn thận á yên tâm đi nó không tán được tôi đâu giờ tôi rút kinh nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ chết được đó thấy không nó làm gì được tôi đâu này người xác này người xác người xác mình có Ôi cái cây cái, cái rồi xong mình quýnh nó bởi cái cái cây sản cái cái gì cái cây cuốc luôn mà nó không chết luôn mày ơi lại lại lại cây sản nè sử dụng từ cây cuốc đến cây sản luôn chết đi người sắt Ồ lên vong ơi con này khỏe sắp, quá sắp à. rồi sắp nhất rồi rồi xong tôi phụ tôi hư luôn ai à ủa tôi quách cái gì vậy sam ủa tôi có làm gì đâu bà đặt vào lóc cho nó leo lên nó quýnh tôi đó trời ơi Ô, trời ơi ai sam ơi à sam không tao định lên đặt lên tôi phụ không đó mấy bạn thấy không mấy bạn thấy gọi là trí thông minh của sammy chưa bạn mình đã đặt block cao lên để nó không quýnh được mình xong sammy đặt thêm block cho nó leo lên nó quýnh mình luôn bạn ơi sammy thật là đáng yêu trời ơi tôi thề yêu chưa đáng yêu vậy chạy chạy, chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy đó ông nó đi tôi đang làm chú ý nó nè trời ơi bây giờ bà bà đuổi bà để cho nó chạy theo bà vậy làm sao tôi quýnh nó được mày rồi okay. ờ hay chưa ok rồi chưa Hy vọng chưa rồi đó lo mà chạy nhanh đi nó mà lại gần bà được được được bà nó quýnh bà đó ấy ừ. hơ trời ơi quýnh nó đến nỗi mà chạy mưa luôn mà nó chưa chết nữa bạn ơi mày ơi bông ơi ơi bông ơi yên tâm tôi đang cố gắng đây đến tôi rồi trời mưa nhưng mà không sao tụi mình sát à, ok trời ơi Trời ơi mệt dễ sợ luôn bạn à, ơi ok Sau cơn mưa trời lại sáng thấy không Đó hòa bình đến với tụi mình Đó. Rồi <laughs> bây giờ mình sẽ lấy cho mình cục gỗ này để mình làm cái bàn chế tạo Ủa quá ơi, Mệt quá với con người sắt Ok rồi Đấy đặt cái bàn chế tạo đây Mình sẽ làm cho mình một cái xô Rồi Sam đưa hai cái xô còn lại cho Phong đi Này Ok hai cái xô còn lại nữa là ba cái xô uh, trứng gà với lại lúa đưa cho phong cái trứng gà sao mới với lại đường trứng nữa nãy sam lụm của phong đúng không ok trứng đúng gà rồi lụm hết luôn á đường nè rồi ok bây giờ là kiếm con bò lấy sữa đây con bò đây bò ơi bò bò ơi cho xin lấy sữa đây cho xin ba ly sữa bò một hai ba trời, trời ơi con bò này dễ thương con quá bò Uống này sữa ơi nhầm nhầm nhầm nhầm ủa cho tôi cho tôi miếng sữa không đường nha ok <laughs> rồi lấy thêm xô sữa này vô đây rồi bây giờ thì mình à, sẽ gọi là bấm vào trong cái này à, sau đó mình sẽ đầu tiên mình sẽ xếp ba xô sữa lên trên đây đấy sau đó để lúa bên dưới mình sẽ để đường hai bên và một quả trứng gà ở giữa tên tên tên tên chúng ta sẽ được một cái bánh kem wow trời ơi gì ngon dữ ta ngon dễ sợ luôn bạn ơi rồi ok <laughs> và món cuối cùng mình với sammy sẽ ăn trong tập này từ đầu mình với sammy đã ăn được món uh, táo vàng nè rong biển nè thịt heo và cái gì nữa Sam? Dưa hấu đúng không? Ờ à, dưa hấu nữa. À. Bọn mình đã ăn được bốn món rồi cho nên là bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau ăn món cuối cùng là món bánh kem nha các bạn nha. Đấy tại vì cái món này có vẻ là ăn thêm món này nữa là no lắm luôn rồi đó. Nguyên ngày hôm nay mình ăn được hết mấy món đó là mình đã quá no rồi. Ok. Rồi, Bây giờ chúng ta cùng nhau ăn bánh kem thôi nào Sammy ơi à, Ăn thôi Rồi đến với món tiếp theo này sẽ là một món rất là đặc biệt các bạn ơi Mấy bạn coi chắc các bạn cũng biết là món gì đúng không Đó chính là bánh kem Ta -da -da -da bánh kem siêu to đây mấy bạn nhìn nè đây cái bánh kem của chúng ta màu hồng ở bên trong nữa bạn thật sự là phong muốn gọi là mua một cái bánh kem nó giống ở trong minecraft một tí nhưng mà do là mấy cái tiệm bánh ở gần nhà phong á thì người ta lại không làm được bánh kem giống trong minecraft cho nên là mình đành phải mua một cái bánh kem nó gọi là gần giống bánh kem trong minecraft thôi chứ không mua giống hoàn toàn được cũng hơi tiếc xíu nhưng mà thôi lỡ rồi làm video vội mà cho nên là thấy cái nào mua đại đó thôi ha nhưng mà nó giống là được rồi nó giống gần giống rồi đó yeah mấy bạn có để ý à, bánh kem ở trong Minecraft á, là nó sẽ kiểu như là một cái bánh và ở bên trên nó sẽ có những cái chấm đỏ đỏ đỏ đỏ thì mình thấy cái bánh này nó cũng khá giống nữa bạn thấy không cái bánh nè ở phía trên có những cái quả cherry màu đỏ đấy <laughs> nhìn khá là giống bánh trong Minecraft đúng không ok bây giờ thì mình với Sammy sẽ cùng nhau cắt bánh kem và ăn nha bạn ok sao cái ở trong Minecraft là người ta ăn ăn nguyên cái bánh luôn hiểu không cho nên mình cũng sẽ ăn nguyên cái bánh luôn ok ở trong Minecraft là mình nuốt luôn á à, không để dưới đất xong ăn đây ăn nha bạn mình không biết rằng là có bạn nào hay đi sinh nhật á mà mấy bạn à, thấy có mấy người chơi cái trò là ụp bánh kem trong mặt các bạn ví dụ bây giờ mình kiểu mình gọi là muốn à, giỡn với mọi người đi thì mình quẹt mấy bánh kem nhỏ nhỏ nè đó xong mình chét lên mặt đó thì như vậy thì được hiểu không đó mình quẹt lại xong mình chét lên đó thì được hiểu không chứ mình <laughs> sam ơi không không xin lỗi sam phong xin lỗi phong xin lỗi phong xin lỗi để phong lau cho sam nha nha dạ, nha dạ, xin lỗi xin lỗi xin lỗi sam xin lỗi sam sam đừng sam đừng đánh phong nha sam sao Sao? Không sao Đang quay video cho nên không sao bạn ơi Tí nữa mình tắt camera không cái là sao? mình sẽ bị đắm Mình sẽ bị đắm nâu mắt Ok oh, no. Cục kem này hơi bị ngon sao ăn sao oh ơi no quá mấy bạn ơi mình với Sammy ăn hết nửa cái bánh kem <laughs> luôn trời ơi no ơi thầy no đấy bạn thấy không no quá ở ngoài đời bọn mình ăn hết nửa cái bánh kem cho nên là trong game bọn mình cũng ăn hết nửa cái bánh kem luôn <laughs> no dễ sợ no rồi đó ok thì à, nói chung á là trong tập này á thì mình với Sammy hai đứa mình đã gọi là thực hiện xong thử thách 24 giờ ăn tất cả những món ăn có ở trong Minecraft thì trong tập này chúng ta đã kiếm được thêm 5 món nữa thì mình nghĩ rằng là ba tập thì mình với Sam cũng đã gần ăn hết tất cả món ở trong Minecraft rồi các bạn và nếu như bạn thấy mình còn chưa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 Are the king, hello team, hello team.